kìa màn đêm hiu hắt mang tên em quay về trong ký ức cuốn anh qua thời gian gió đừng hát và mang nỗi nhớ cháy đi quên đau lo quên hết suy tư muộn phiền tình yêu lạ dạ lùng em với gió hát lên câu ca làm anh thao thức mà bao say mê nồng nàn giờ đã phai mờ kia nắng ngập tràn hắn mang tên em quay về trong ký ức cuốn này the giấc mơ lại vừa bay đi gạt hết cuộc đời lẻ loi